hết đây tiếp theo thì tôi sẽ đóng nắp lại và cho các bạn xem một số những tính năng của bếp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 Đầu tiên thì tôi sẽ thử cho các bạn xem chức năng khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa. Tôi sẽ bật hết cả ba bếp lên.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 thì hai bếp của tôi nó cảm nhận được ờ, cái ờ, sức nóng ở đấy nổi nó đã khóa ga đây bếp bên trái của tôi đã khóa ga kèm theo một tiếng bếp thì công tắc có đang mở này cái bên phải của tôi cũng mới khóa ga luôn kèm theo một tiếng bếp đây thì công tắc có đang mở bếp đã vừa thực hiện chức năng khóa ga khi nước cạn hồi thành công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 pin Kia cho khách hàng chúng tôi làm dấu sẵn rồi dấu cộng là cực dương và dấu trừ là cực âm như những loại pin thông thường phía cực dương nó có những cái lỗ nhỏ chúng ta móc cái lò xo vào cố định viên lò xo lại như vậy sau đó chúng ta lắp vào hộp pin thôi hộp pin nó theo nhà sản xuất hoặc làm sẵn cho chúng ta một cái ký tự dấu trừ ở bên trong và dấu cộng bên ngoài chúng ta lắp theo như ờ, vậy để một đầu của miếng lò xo tiếp xúc với miếng thép trên hộp pin các bạn chú ý là chúng ta tránh lắp sai lắp đảo cực nha vì nếu lắp sai lắp đảo cực thì bếp chúng ta nó sẽ không có hoạt động được cũng như là để lâu ngày quá thì pin chúng ta sẽ hỏng luôn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 thì tôi vừa test cho các bạn xem hai cái chức năng an toàn là khóa ga khi nước cạnh nồi và khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa thì bếp này nó không có nhiều chức năng tiện ích vì nó là dòng bếp cơ bản nó chỉ có chức năng rang ở bếp bên phía tay phải thôi đây với chức năng rang này á, thì các bạn khi mà chúng ta rang những loại thực phẩm khô cần hơn nhiệt độ hơn 300 độ C thì chúng ta bật bếp bên phải lên bấm diêm phía này trong vòng 3 giây để nó sáng đèn lên và kêu một tiếng bếp đây thì qua cảm biến của bếp nó sẽ tự động gia hạn cái mức chịu đựng của nó là từ 250 độ lên hơn 300 độ C để chúng ta có thể thoải mái ra những loại thực phẩm khô mà không có sợ bị kèm hãm nhiệt độ nữa ngoài ra thì bếp này nó không có chức năng hẹn giờ giúp các bạn có thể nấu nướng những món ăn mà chúng ta dự đoán được trước cái thời gian nấu nướng của nó thì ở đây để mà hẹn giờ chúng tôi có bán kèm cho các bạn nếu các bạn muốn mua sử dụng một cái thiết bị hẹn giờ như thế này giá là 80.000 một cặp để sử dụng rất là đơn giản chúng ta chỉ việc lấy cục sạc cắm vào bếp rồi cắm vào cái thiết bị này thôi sau đó cắm vào cái ờ, ổ điện để thời giờ các bạn tăng chỉnh tối đa được 9 phút 90 phút ở đây tôi sẽ để một phút để thử này bật bếp bên phải lên bước cuối cùng các bạn lưu ý là chúng ta phải lấy pin ra để cho bếp nó không có còn nguồn điện nữa thì khi mà bếp không còn nguồn điện nữa cái thiết bị này nó hết giờ thì nó sẽ tự động ngắt điện bếp của chúng ta sẽ khóa ra sẽ các bạn có thể nấu những món ăn mà chúng ta có thể dự đoán được những ờ, biết trước thời gian chính của nó ngoài ra nếu như các bạn sử dụng bếp ga nội địa nhật á, mà khi chúng ta nấu nướng ngọn lửa chúng ta nó có bị ngọn đỏ thì có thể là do cái lượng tiết lưu ga của bếp chúng ta nó không có ổn định